bà gọi chị anh bá ra đây, anh bá có

đầu không thích cái gì con này biết biết lắc đầu kìa hổ trên giường kìa hổ trên giường kìa Đúng rồi Ủa, ủa lại đến giường rồi 拜。